Bạch Thầy, theo luật luân hồi sinh tử, con người chết đi sau 49 ngày là chuyển kiếp khác. Vậy thì chúng ta có còn tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không ạ? À? Những ngày cúng dỗ có còn ý nghĩa không mong thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu ạ à? thì thưa đại chúng đúng rồi đã gọi là luân hồi sinh tử nếu chưa ra khỏi luân hồi sinh tử thì còn trong lục đạo cho nên phật mới dạy đó tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của chúng ta là tiên tổ của chúng ta đấy nghe không chứ không phải không đâu ở đây thầy nói trong các phật tử mình ở đây chẳng hạn cũng có nhiều vị có khi là cụ kỳ tiên tổ của của thầy bao, bao nhiêu kiếp rồi bây giờ lăn lộn vẫn ở đây được làm người trong kiếp này nhưng trong kiếp trước ấy, có khi là cù kỳ từ những kiếp trước thôi nghe không đấy cho nên chúng ta đều có những cái quan hệ với nhau đó. trước đây thầy thấy là có một cụ tự lên lên chùa đó, cụ cứ nhìn thấy thầy cụ khóc và thấy thương thầy lắm thế, thế thì thầy biết người này trong tiền kiếp là là người thân nghe không? là người thân của thầy tức là cái kiếp gần đây gần đây thân cho nên kiếp này gặp lại cái là thấy thấy thương nghe không? thấy thương cũng giống như đức phật thích ca thế đi đường tự nhiên là đang đi ra hóa này thấy hai ông bà chạy ra ôm chặt chân ôi rồi con trai ơi con trai ơi đi đâu bây giờ cha mẹ mới gặp ông bà khóc hu hu thế, thế thì chư tăng mới đến gạt ông bà ra thì phật bảo không cứ để nguyên nó cho ông cụ bà cụ khóc thế phật bảo ờ, thế, chư tăng mới hỏi bạch thế tôn thế đây là nhân duyên thế nào phật bảo đây chính là cha mẹ trong tiền kiếp của ta mà ông bà cụ này đã 500 kiếp làm cha mẹ của ta cho nên nhớ hình ảnh của ta vô cùng đấy vì đức phật những cái kiếp gần đây thì kiếp nào cũng có hảo tướng tốt đẹp nhìn là nhớ ra ngay con mình cho ông bà gặp lại phật là khóc luôn đấy thưa đại chúng biết là con mình trong tiền kiếp đấy cái chuyện đấy chuyện trong kinh phật đã nói nhé thế cho nên ấy, trong luân hồi như thế này thì tiên tổ của chúng ta cũng chịu luân hồi đi trong các cõi có khi cụ tổ của mình đang ở trong địa ngục à, có khi là kỵ của mình là đang làm súc sinh và đấy cho nên nếu chúng ta mà sát sinh chúng ta ác hại là giết luôn quyến thuộc của mình đấy cho nên trong kinh bồ tát giới mới nói là ăn thịt chúng sinh tức là là ăn ăn thịt quyến thuộc của mình đấy chứ không phải không đâu nên tại sao trong cái đại thừa là không cho chúng ta sát hại không cho chúng ta giết hại là như thế ừ. nhé thế còn cái việc cúng dỗ là thế nào cúng dỗ là phép thế gian cúng dỗ thực ra là ở à, chúng ta thì chúng ta ảnh hưởng bên nho giáo nhiều cúng dỗ mang tính chất ý nghĩa kỷ niệm là chính nghe không? À, để giáo dục con cháu là ngày quây quần con cháu nhé rồi giáo dục truyền thống gia đình anh em gặp gỡ nhau cái ý nghĩa đó là chính đấy thế còn bảo cúng dỗ để cho linh hồn được về ăn cái đó cũng có nghe không? nhưng mà cái linh hồn cái vong linh của nhà mình phải ở trong thế giới gì ngạ quỷ làm kiếp ngạ quỷ thì có thể về ăn nhưng trong kiếp ngạ quỷ cũng có rất nhiều loài ngạ quỷ không được ăn mình cúng nhưng mà có khi là vong hồn ông bà nhà mình làm ngạ quỷ không về ăn được Đấy. có những cái ngạ quỷ không ăn được thế nhưng ngạ quỷ khác về ăn nhiều khi ngạ quỷ khác lại là cụ kỵ nhiều đời của mình về ăn là có cho nên đức phật nói các ông có cúng như thế Tuy rằng thân quyến gần đây, hiện đời không được ăn, nhưng cũng có thân quyến nhiều đời được ăn. Nhá. Cái việc cúng dỗ là như vậy đấy. Cho nên cái việc cúng dỗ nó vẫn có ý nghĩa.